có được 6 mũi rồi nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn của mình nó khít lại. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu tiên có 6 mũi tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai thì trong 6 chân này các bạn sẽ móc cho mình cụm móc. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn vào chân đầu tiên ha. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên, chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. ta sẽ được cụm móc như thế này bốn chân còn lại thì các bạn cũng làm tương tự cho mình ha móc cho mình hai cụm một móc đơn sau đó hai móc đơn cùng chân móc vào chân kế bên ta được cụm thứ hai nè còn lại hai chân móc cuối cùng thì cũng móc cụm đó tương tự ha một móc đơn vào chân đầu tiên hai mũi móc đơn vào cùng chân móc cho chân thứ hai khi móc cho mình được ba cụm như thế này rồi ở sát đây nó có một cái chân móc của mũi dời các bạn sẽ không móc vào đây mà ta đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này móc vào một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len ta sẽ tạo được một cái đầu cho quả chuối để móc phần thân của quả chuối thì mình sẽ thay màu các bạn đưa cho mình màu len vàng ra phía sau ở sợi len thừa của cái đầu chuối nè các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc ở phía sau của sợi len đây là phía trước nè là chân mình móc mũi dời thì phía sau nó là chân của mũi dời ha đâm kim vào đây sau đó kéo sợi len qua chân móc tùy vào cái phần thân quả chuối các bạn muốn cho nó dài hay ngắn mà mình móc lên cái xích tương đương ha đối với mẫu này thì mình sẽ móc lên tổng cộng là 16 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15 và 16. Có được 16 mũi rồi ta được một cái chiều dài cho cái phần thân quả chuối nè. Móc lên một mũi móc xích, sau đó đâm kim vào chân thứ 16 móc vào đó một mũi móc đơn. Và để có thể dễ dàng nhận biết được đâu là mũi đầu tiên và mũi cuối cùng, sử dụng cho mình một cái kim đánh dấu, mình sẽ đánh dấu vào cái mũi đầu tiên này chân đầu tiên mình móc một mũi móc đơn từ chân thứ hai trở đi các bạn sẽ móc cho mình mũi nửa kép cho phần thân chuối nó rộng ra hơn ha chân thứ ba cũng móc một mũi nửa kép nè chân móc thứ tư tương tự một mũi nửa kép và các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến chân cuối cùng mỗi chân móc ta cứ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc ha khi mình móc đến những cái chân móc cuối cùng có cái sợi len thừa này các bạn cũng móc dấu cho mình vào trong mũi móc để khi ta cắt len không phải dấu len nhiều các bạn sẽ móc cho mình cho đến chân móc cuối cùng sau khi mình đã móc các cái mũi nửa kép vào các chân nằm chính giữa rồi còn lại một chân móc cuối cùng thì ở cái chân móc cuối cùng đó để cho cái phần thân chuối của mình nó có cái độ bo cong thì chân móc cuối cùng đó các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc cuối cùng này ha móc đơn đầu tiên nè và móc đơn thứ hai như vậy là ta sẽ hoàn tất được hàng móc đầu tiên cho phần thân chuối để kết thúc các bạn đâm kim cho mình vào chân của cái mũi mà ta móc mũi dời kết thúc vòng thứ hai ở phần thân màu xanh á móc vào đó một mũi dời dùng cho mình kim đánh dấu đánh dấu vào chân của mũi đơn cuối cùng mà mình móc đã kết thúc được hàng đầu tiên rồi ha tiếp tục đến hàng thứ hai để bắt đầu hàng thứ hai thì các bạn sẽ dời cho mình chân móc qua một chân kế bên của cái phần màu xanh nè sau đó mình sẽ quay ngược đầu móc lại lưu ý khi quay ngược đầu móc lại các bạn sẽ quay cho mình ngược chiều kim đồng hồ nha đây quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ nè để ta bắt đầu hàng thứ hai và để bắt đầu hàng thứ hai cái chân đầu tiên mà mình đánh dấu nè các bạn sẽ tháo kim đánh dấu ra ta sẽ tăng mũi ở điểm này nha móc cho mình vào cái chân móc mà mình vừa đánh dấu đó hai mũi móc đơn khi móc cái mũi đầu tiên các bạn cũng dùng kim đánh dấu và đánh dấu vào mũi đầu tiên nhé để ta có thể phân biệt được mũi móc nè tiếp tục mũi móc đơn thứ hai vào chân thứ hai các chân nằm chính giữa thì mỗi chân sẽ là một mũi nửa kép và lưu ý cái mũi nửa kép này nè đây là cái chiều mặt trong của thân chuối mặt trong là cái mặt này nè ha đây là mặt ngoài thì từ mặt trong các bạn móc cho mình ở cái mặt trong á, thì mình sẽ móc vào cái đường móc nằm bên trong của mỗi mũi móc thì mỗi mũi móc nó sẽ có hai đường móc một đường nằm bên ngoài và một đường nằm bên trong nè thì ta sẽ đâm kim vào đường nằm bên trong ha chân thứ hai nè cũng móc một mũi nửa kép và đâm kim vào đường nằm bên trong tiếp tục làm tương tự chân thứ ba đây chân thứ tư cũng móc vào đường bên trong luôn ha và các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến chân móc cuối cùng khi mình đã móc được đến chân móc cuối cùng thì ở cái chân cuối cùng này tháo kim đánh dấu ra và chân cuối cùng thì mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ không móc vào đường bên trong ha chân cuối cùng thì các bạn sẽ móc cho mình mũi móc đơn ta hoàn tất được hàng móc thứ hai nè để tiếp tục hàng móc thứ ba móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc thứ ba mình sẽ làm tương tự giống như cái hàng móc đầu tiên tức là mũi đầu tiên mình sẽ móc một mũi móc đơn vào luôn chân móc sau đó dùng kim đánh dấu và đánh dấu lại các chân nằm chính giữa thì mình sẽ móc mũi nửa kép và để ý lúc này cái mặt mà mình đang móc là mặt phải nè thì đối với mặt phải các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đường móc nằm bên trong ha và cứ mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi nửa kép vào đường nằm bên trong nè chân thứ ba cũng mũi nửa kép vào đường bên trong và làm tương tự cho mình cho đến chân móc cuối cùng khi móc được đến chân cuối cùng thì giống như cái hàng móc đầu tiên chân cuối cùng các bạn cũng móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc và cũng móc vào luôn chân móc chứ không móc vào đường bên trong nữa nha dùng kim đánh dấu đánh dấu vào chân của mũi móc đơn cuối cùng để kết thúc mỗi hàng móc thì mình sẽ đâm kim vào chân móc kế bên của cái phần màu xanh móc vào đó một mũi dời sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa tức là mình sẽ tăng mũi ở cái điểm màu xanh này còn các điểm còn lại thì không cần phải tăng mũi ha và ở cái phần màu xanh mình có tổng cộng là 9 mũi móc cho cái hàng móc cuối cùng với cái mũi dời kết thúc phần màu xanh nữa ta có tổng cộng là 10 mũi thì 10 mũi này chia đôi ra mình sẽ móc tổng cộng là 5 hàng tăng ha để tiếp tục hàng tiếp theo thì đâm kim vào chân kế bên móc một mũi dời sau đó khi quay ngược đầu móc thì nhớ quay ngược chiều kim đồng hồ và ta sẽ móc vào chân đầu tiên là cái chân mà sát với cái phần cuốn màu xanh móc vào đó hai mũi móc đơn các chân còn lại mỗi chân là một mũi nửa kép và lưu ý đây là cái mặt trái này thì mặt trái mình sẽ đâm kim vào đường nằm bên trong móc vào một mũi nửa kép sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối và thêm cho mình cho đến khi mình được đủ tổng cộng là 5 hàng móc tăng mũi nha khi mình đã hoàn tất được tổng cộng là 5 hàng móc tăng mũi và tăng ở cái điểm sát phần cuối màu xanh nè thì lúc này cái hàng móc cuối cùng của mình nó sẽ có một cái độ dài tiếp tục đến hàng móc kế tiếp nè đâm kim vào chân kế bên móc một mũi dời sau đó quay ngược chiều kim đồng hồ lại hàng móc thứ sáu này mình sẽ tiến hành giảm mũi chứ không tăng mũi nữa nè thì các bạn sẽ tháo cho mình kim đánh dấu ra sau đó mình sẽ chụm lại chân móc của cái mũi mình đánh dấu với chân kế bên lại thành một mũi thì cách chụm như sau đâm kim cho mình vào chân móc kế bên chân móc đầu tiên nè kéo len qua chân móc sau đó tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp kéo len qua chân móc trên kim được ba đường móc kéo qua hết ba chân trên kim như vậy là hai mũi phía dưới mình chụm lại được thành một chân bên trên đánh dấu vào chân đầu tiên này từ mũi thứ hai trở đi thì mình sẽ làm tương tự như các hàng móc mà mình móc đầu tiên á mỗi chân móc sẽ móc một mũi nửa kép và đây là mặt trái thì mình sẽ đâm kim vào cái đường móc nằm bên trong ha khi đã móc được đến cái chân móc cuối cùng thì tương tự như các hàng bên trên chân cuối cùng cũng móc vào đó một mũi móc đơn vào luôn chân móc sau đó móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ta hoàn tất được hàng thứ sáu những cái đường g mà mình chừa ra nó sẽ nằm lộ ra bên ngoài giúp cho phần thân chuối của mình nó được đẹp hơn ha tiếp tục đến hàng móc thứ bảy nè theo cái chiều đầu này đi xuống thì mình cũng móc đều ha chân đầu tiên luôn luôn móc một mũi móc đơn vào luôn chân móc đánh dấu vào mũi đầu tiên nè tiếp tục từ cái chân móc thứ hai trở đi mình sẽ dựa vào cái mặt của phần thân chuối nó nằm ở bên ngoài thì mình sẽ móc vào đường bên trong chiều móc nằm bên ngoài ha thì mình sẽ móc vào đường bên trong cứ mỗi chân sẽ móc một mũi nửa kép cho đến cuối còn chưa lại hai chân móc cuối cùng của cái hàng móc này thì hai chân móc này mình sẽ chụm mũi ha là chân mình đánh dấu vào cái chân móc ở phía sau nó nè tháo cho mình kim đánh dấu ra ta cũng lần lượt đâm kim vào hai chân móc chân đầu tiên nè tức là chân kế cuối kéo lên sau đó tiếp tục đâm kim vào chân cuối cùng kéo lên và kéo qua hết ba chân trên kim ta hoàn tất được hàng móc thứ bảy dùng kim đánh dấu đánh dấu vào cái chân mũi chụm đó là cái chân cuối cùng của cái hàng móc này ha để kết thúc mỗi hàng móc đâm kim vào chân kế bên của cái đầu màu xanh móc vào đó một mũi dời và bắt đầu hàng kế tiếp thì đâm kim vào chân kế tiếp móc một mũi dời sau đó quay ngược đầu móc thì mình sẽ quay theo ngược chiều kim đồng hồ và mình sẽ móc tương tự thêm nhiều hàng móc như vậy nữa thì phần thân của quả chuối mình sẽ có tổng cộng là 10 hàng móc 5 hàng tăng mũi thì 5 hàng kế tiếp giảm mũi khi quay ngược đầu móc thì nhớ quay cho mình theo ngược chiều kim đồng hồ ha điểm móc bắt đầu từ cái phần ờ, màu xanh đi qua thì mình sẽ tiến hành giảm mũi nè hai chân chụm lại thành một mũi đánh dấu vào chân đầu tiên và làm tương tự cho các chân còn lại mỗi chân là một mũi nửa kép khi móc các mũi nửa kép mình để ý cái mặt mà mình đang móc mình đang móc theo hướng mặt trái thì mình móc vào đường bên trong còn hướng mặt phải thì mình móc vào đường bên ngoài khi mình đã móc đến hàng thứ 9, kết thúc hàng thứ 9, đâm kim vào chân của mũi móc đơn thứ 9, móc vào đó một mũi dời còn một hàng thứ 10 nữa là hàng cuối cùng thì hàng cuối cùng đó mình sẽ đâm kim vào cái chân mà mình móc mũi dời bắt đầu cho cái phần thân màu vàng đây móc vào cái chân đó một mũi dời sau đó mình cũng quay ngược chiều kim đồng hồ và mình móc một hàng giảm mũi tương tự như cái hàng bên trên hai chân móc chụm lại thành một mũi nè móc tương tự cho đến hết móc đến chân móc cuối cùng thì cũng móc vào chân cuối cùng một mũi móc đơn móc lên một mũi móc xích kéo và cắt lên như vậy là tổng số mũi móc của cái hàng mà mình có được cuối cùng này nó sẽ bằng với cái xích đầu tiên mà mình móc cho cái phần thân chuối khi cắt len thì lưu ý cắt một đoạn len vừa đủ dài kéo cái sợi len này qua nè và mình sẽ tiến hành khâu ha những bạn nào mà không có kim khâu len thì có thể dùng kim móc và mình khâu cho hai cái đoạn này nó khít lại với nhau sử dụng cho mình đầu kim nè đâm kim vào chân móc cuối cùng của phần bên này và chân móc tương đương với cái xích này nè kéo cái sợi len này qua tiếp tục làm tương tự ha đẩy sợi len qua một bên đâm kim theo chiều bên này qua luôn hai chân móc kế tiếp móc vào một mũi dời sau đó các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho đến hết khâu hoàn tất thì mình sẽ nhồi gòn vào bên trong cho phần thân chuối của mình nó cứng cáp hơn ta có được một cái form của quả chuối như thế này nó sẽ có cái độ bo cong từ phần đuôi ha bây giờ mình sẽ móc cái phần cuốn bên trên để móc cái phần cuốn mình sẽ sử dụng màu nâu các bạn để ý cho mình ở cái đầu bên trên nè mình có các cái chân móc mà mình móc mũi móc đơn á thì lúc này mình sẽ có tổng cộng là 10 mũi móc như thế này ta sẽ đâm kim vào một chân móc bất kỳ sau đó kéo sợi len qua chân móc móc lên một mũi móc xích thì 10 mũi đó mình sẽ tiến hành chậm lại các bạn sẽ móc cho mình chân kế bên một mũi móc đơn khi móc nhớ dấu len ha được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi thì hai chân kế tiếp chụm mũi cách chụm tương tự giống như ở cái phần ờ, cuốn đuôi phía dưới ha đâm kim vào hai chân móc liên tiếp sau đó kéo len qua hết ba chân trên kim ta có được mũi móc thứ hai tiếp tục mũi thứ ba móc một mũi móc đơn vào chân kế bên mũi thứ tư ta sẽ chụm hai chân lại thành một mũi các đoạn len thừa đi ha chụm hai chân lại nè tiếp tục mũi thứ năm móc một mũi móc đơn vào chân kế bên mũi thứ sáu mình sẽ tiến hành chụm mũi hai chân kế tiếp ha chụm lại thành một và mũi thứ bảy sẽ là chân móc cuối cùng móc vào chân cuối cùng một mũi móc đơn như vậy là vòng kết thúc này mình sẽ có tổng cộng là 7 mũi móc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời ta kết thúc được vòng đầu tiên của phần cuốn với 7 mũi móc và 7 mũi này sẽ tạo ra 7 chân cho vòng móc kế tiếp ha lên cho mình một xích sau đó mình sẽ móc không tăng mũi cho cái phần cuốn này thì các bạn sẽ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc chân đầu tiên luôn luôn là chân mình móc mũi giờ kết thúc bằng phía dưới ha mũi móc đơn đầu tiên nè tiếp tục móc đơn thứ hai vào chân thứ hai móc đơn thứ ba vào chân móc thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm vào chân móc thứ năm móc đơn thứ sáu vào chân thứ sáu và móc đơn thứ bảy vào chân thứ bảy cũng là chân cuối cùng ta có được 7 mũi móc đơn rồi đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời để ta kết thúc vòng thứ hai móc lên một mũi móc xích sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các cái hàng móc còn lại cho đến khi phần cuốn của mình nó có được một cái độ cao thì khi đã có được cái độ cao của phần cuốn rồi các bạn sẽ tiến hành móc lên cho mình một mũi móc xích kéo và cắt len thì mình cắt một đoạn len vừa đủ dài ta sẽ tiến hành nhồi gòn vào bên trong cái phần cuốn này cho phần cuốn nó được chắc chắn ha ta sẽ khâu lại cho phần cuốn này nó bít lại nè thì các bạn có thể sử dụng kim khâu hoặc mình có thể sử dụng kim móc cũng được ha ta lần lượt đâm kim vào đường bên ngoài của từng chân móc kéo len lần lượt qua từng chân móc kéo từ trong ra ngoài nè chân thứ hai nè tiếp tục chân thứ ba chân thứ tư vào đường bên ngoài thôi ha chân móc thứ năm chân thứ sáu và chân thứ bảy sau đó mình sẽ kéo thật mạnh cho cái vòng tròn này nó nhỏ lại các bạn sẽ tiến hành giấu sợi len này vào trong mũi móc ta hoàn tất được phần thân chuối sử dụng cho mình cái đầu móc của cái khuyên á mình sẽ gắn vào trong cái phần cuốn màu nâu khóa lại Phần thân móc khóa của mình hoàn tất nó sẽ có chiều cao tầm khoảng 10cm hoặc là các bạn cũng có thể thay đổi chiều cao tùy thích. Chúc các bạn thành công!